À Không biết đây Em Chú à, Chú <laughs> Em chào chú Chú răng chú à, à, Anh hỏi em Chú hỏi em này Dạ ừ, để, Em có biết là đến cái cái việc mà ta nó có cái, đổi đổi chữ á Việt Nam á Dạ Có biết không Coi đi à. Lướt à. Facebook bộ môn thấy xe thôi À Thấy Ừ để, để, anh, anh hỏi chú chủ hỏi em này Dạ ừ, Em có đồng ý với cái vấn đề đó hay không Is Cháu nói chú nghe nha ừ. Cái ông đó là người ngoài Hà Nội Mà à. người ngoài Hà Nội á Thì hắn phát âm chữ tờ với chữ tờ là hắn na ná giống nhau Chứ dân nhà cháu đi, Nói tờ là tờ mà tờ là tờ Cháu nói chú nghe nha Dù cái ông đó mà đội á Là Dính trụ nhà cháu thành dính trâu à Rửa, rửa mượt mô Thì ông nó thay vì cái việc mà đổi đổi chữ Thì về dính nhà cháu, cháu bày cho ý Không cần phải đổi mà Chữ nhà cháu phải đâm chuẩn cực Khoe không á Ờ, à, là, gọi là Dư là cháu không đồng ý Đúng không? Đúng, ừ, đúng rồi, không khi mua đồng ý đó Dính, dính trâu là chuẩn hơn Đúng rồi, dính, dính trâu nhà cháu chuẩn à. Phải đâm chuẩn cực kỳ luôn Chú thấy chuẩn không? À. <laughs> ừ à, cảm ơn cháu nhá à, ừ dạ. ghi nhận ý kiến của cháu tinh thần tốt thế à, làm, làm việc tí nhá dạ. à, buổi, buổi sáng tốt lành ôi trời tôi nghe cái bàn này em lại dòng nhìn châu lắm chứ cả nước thì chết rồi đau tai cái khủng à, ờ, chúng ta đi tìm các bạn nha anh em không em á em có quá muốn tuổi anh đó đây <laughs> của tuổi của anh đúng không em vừa nghĩ đến là để nói với anh một điều rất chỉ là quan trọng anh không biết đâu anh không biết à, à, tình yêu thì lỗi trò đâu không biết à tình yêu sẽ đánh nó đó ừ, khi mà quá đấy rồi là khi em gặp anh á tôi nhận thì lớn tròn thật cờ tí mẹ em luôn anh ơi em yêu anh nhau lắm nhưng tung lý này tung lý sần tránh thôi em chưa yêu ai cả ba anh ạ hai mươi sần tránh em chưa em quả bạn muốn là thì mua mua là thôi cho để sắp đặt của anh để nói với em anh có tin em không em sẽ nói cho tất cả thể rồi việt nam đi biệt anh là của em anh à anh cũng tin em à em bóc tin lại cho anh coi nhá của Lâm Chí Lâm Chí nữa để chỉ phá quả cho em chứ có Lâm Chí nữa Áo vang, áo đen Chứng minh tình yêu của em dành cho anh nghĩ với nha Tình yêu của em dành cho anh ấy là chú đó bé, còn cô đó bé luôn bỏ chạy nhẹ cái đi nhá cửa hàng của anh á phá quả hơi bị ngó anh luôn mua thịt trả đi được ừ, em sẽ quý à, đồng ổn trắng chín với chị anh em bắn ngay một cái biển ở cửa hàng anh để cho mọi người vào cửa hàng biết anh đã lòng của em rồi anh à anh yêu em là một sự lựa chọn đúng đắn 颜色。 nói mi mấy lần rồi mi không được chơi với mấy con chó hàng xóm Khấn là chó quê mà mi là chó cậy mi phải giữ cái giá của mi chứ Tao bởi nó không nghe tao tắt chìm đi nghe chưa Tao này, tao có cái giá của tao gì Tao có chơi với ai đúng không Ngoại lại đến nói chuyện chứ mà Face. Wow. đi đi đi đi đi đi chó đẹp thật đó nè hắn thấy mì hơn tao mà tao đẹp hơn mì mà rồi nó chụp tao đi chụp mì ấy đúng không tao đẹp không sủa tao nghe không đúng không đúng không xù đến mức có chỗ nên chơi mà Ao khen mi Ao chê tao Tôi xấu lắm à Tôi xấu lắm. à tiếp với ông tôi Ông chú tôi Chú bị tàu Chú bó Ông mô Có thật đâu Chú, chú mô cần lôi ra lôi cần lọc ra lọc Thật Tôi cháu đi đâu mà đẹp được Tôi không tin cơ Không tin thì Không phải đi Đẹp sao được 有巧，有巧。